Hello, xin chào tất cả các bạn uh, Các bạn vừa xem xong cái đoạn video đó là cái quá trình mình download video trên Facebook Thì cái quá trình đấy uh, diễn ra chắc chỉ tầm một phút như vậy thôi Nhưng mà sau đây mình sẽ trình bày chi tiết về cái quá trình download đấy của mình Thì um, cái video này là cái cách mà để tải video uh, trên Facebook uh, mà cái, cái mà cái video đấy ở cái chế độ uh, riêng tư tức là không public hoặc là ở trong một cái nhóm riêng tư ở đấy ví dụ như mình đây là đang uh, năng download video trong một cái nhóm ờ, riêng tư đây ví dụ như vậy Đấy, và mình muốn là cái video mình download về chất lượng phải cao nhất cao nhất có thể thì sau khi chọn lọc và tìm hiểu ở trên ờ, Google thì mình đã tìm được một cái trang ờ, đó là trang top offline à, topupline.com đây là cái trang web download à, từ rất nhiều các cái trang web khác nhau download video từ rất nhiều trang web khác nhau ví dụ có Facebook có này, YouTube có này Ừ, Instagram có luôn vân vân thì cái mục đích các bạn download video là vẽ thì một là để lấy âm thanh hai là lấy hình ảnh đúng không mà để muốn hình ảnh với chất lượng cao nhất thì các bạn có thể dùng à, cái cách này của mình và với các bạn à, à, thường thì à, có rất nhiều cách để download video trên Facebook ví dụ như là dùng cốc cốc chẳng hạn ví dụ mình cốc cốc đây vẫn có thể download được nhưng mà chất lượng nó không được cao cho lắm đây mình đang đăng một cái video test với chất lượng là 100 1920 x 1080 Full HD luôn Đấy, được chưa thì mình sẽ download bằng à, Facebook và download bằng cái cách của mình thì à, mình sẽ so sánh được cái à, chất lượng của nó thì để download video trên Facebook thì mình sẽ làm như sau chúng ta sẽ bấm vào video bấm bấm hẳn vào video nhé thì các bạn sẽ nhìn trên cái đường đường link đây này nó có chữ video sẹt một số đấy các bạn copy cái dòng này copy nhá sao chép nhá trong chuyển sang cái trang web toothupline.com thì các bạn kéo xuống các bạn bấm vào Facebook này yeah, dạ, các bạn dán cái link vào đây bấm get video các lại một tí ờ, vì đây là cái à, cái nhóm riêng tư cho nên nó một số cái trang web download online sẽ bạn không thể truy cập được và nó không thể download được đây ừ, các bạn nắm vào đây nhé ta cầm này kéo thả vào cái trang à, thanh à, start bar cái thanh dấu trang này nếu các bạn không thấy thanh dấu trang các bạn các bạn có thể bấm à, Ctrl Shift và phím B nhé Ctrl Ctrl Shift phím B các bạn kéo thả vào đây kéo thả vào đây ok rồi các bạn lại vào lại cái trang vào lại cái trang video vừa nãy ok nha ok các bạn bấm vào cái download with just apply đây xong là bấm tiếp tục thôi đến cái trang này rồi các bạn sẽ tìm ở trong cái đống này cái nào có cái cái nào có cái dung lượng lớn nhất tức là nó tức là nó là chất lượng cao nhất thì các bạn sẽ tải về đây ví dụ cái cuối này, này cái cuối là 89D các bạn bấm tải về thôi bấm tải về nhá thiếu thiếu các bạn bấm tải về bấm download như này nó sẽ chuyển đến cái trang này các bạn bấm uh, lưu video thành chuột phải và bấm uh, lưu video thành các bạn lưu tên là download về bình thường thôi ok bây giờ mình sẽ mở cái cái mình tải bằng cốc cốc nhé đây cái mình tải cốc cốc nó chỉ bé như này thôi nó bé xíu mà. còn cái ờ, mình tải bằng giúp apply nhé thì nó rất là to luôn nó được uh, khá là nét ok với cách này các bạn có thể download được ờ, video trên Facebook ừ, về để hoàn toàn có thể để lưu trữ hoặc là để ghép vào những cái video uh, ghép video làm gì đấy nó sẽ không bị mò và nhược điểm duy nhất của cái này đó chính là cái cái chất lượng bản chất lượng cao nhất thì lại không có âm thanh các bạn thấy là nó không có âm thanh này này thì sau khi uh, các bạn muốn âm thanh thì các bạn download thêm một cái file nữa đó là file low đây này đây đây là phần âm thanh các bạn vừa phải bấm lương thanh này nha âm thanh ok thực ra cái này cũng không quan trọng lắm tại vì các bạn đã muốn lưu trữ video hoặc là hình ảnh thì các bạn sẽ sử dụng với các mục đích khác nhau và đấy là cái cách à, mà mình sử dụng để download à, video trên à, Facebook và video private nhé đấy, video private trên Facebook với cái chất lượng cao nhất có thể ừ. à, chúc các bạn thành công xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo